kêu mình vậy ta Hình như mình nghe tiếng của ai đó quen lắm thì phải Để xuống xem coi Ủa Simmy hả Bye bye nha tôi đi ngủ đây Ủa cái gì vậy Ê tôi đâu phải người lạ đâu Tôi là người trong tim mà làm gì mà chặt bởi bởi vì <laughs> bởi vì mỗi lần tôi gặp bà tôi biết chắc chắn sẽ có cái chuyện gì đó xảy ra cho nên thôi tôi ở tôi ở nhà cho cho nó yên lành ok ở nhà ở nhà đất ơi làm như mình như kiểu thiên tai thiên họa các bạn ơi trời thấy phong cực kìa é xuống đây tôi có chuyện nè trời đây đây, đây xuống đây có chuyện gì chuyện gì <clears throat> à, trước khi bắt đầu thì tôi hỏi trước ông ông có đang làm gì không hay có bận gì không hỏi trước á À, tôi thì tôi lúc nào cũng rảnh hết trơn á Từ nãy giờ ở trên phòng không có chuyện gì làm hết trơn à Có chuyện gì không vậy À hôm nay tôi gọi là có một cái vé voucher đi chơi Nhật Bản Ông có muốn đi với tôi không? Ừ. Cái gì? Wow, một vé voucher đi du lịch Nhật Bản hả? Wow, Đó, nghe hấp dẫn không? vậy ta uhm. Ông có muốn đi không? Đi với Trời ơi Đi du lịch thì tất nhiên là không đi rồi Thôi về nhà ngủ <laughs> Ủa gì kỳ vậy? Em tính ra tôi bao ông đi chơi du lịch mà ông làm vậy hả? Trời đất ơi Trời ơi, ơi cái bà này Bà không biết dễ chơi trơn á bây giờ là cái mùa đang gọi là dịch bệnh bà hiểu không bây giờ mà đi ra ngoài đường một cái lỡ bị bệnh cái rồi ờ, sao rồi người ta bắt mình vô trong cái chạy người ta nhốt mình trong đó luôn á Trời đất ơi, nói chung là gần đây thôi ông Dũng không? Trời gần đây ơi. Đi du, ừ. du lịch Nhật Bản là phải đi bằng máy bay qua bên nước Nhật Bản Chứ làm sao mà gần đây được Không, bởi vì đó là cái khu mô hình, mô hình Nhật Bản Ví dụ đó chỉ là một khu mô phỏng thôi À, mô hình Nhật Bản hả? Trời ơi, nghe cũng hấp dẫn á Nhưng mà giờ tôi hết tiền rồi Nếu mà sim bao thì tôi đi Trời đất ơi, ổng chơi vậy luôn các bạn Thôi được rồi, nói chung Simi này bao ông đi luôn Bây giờ ông có đi không? Ờ đi đi đi, trời ơi, trời Được bao thì ngu gì mà không đi Chỉ có thằng ngu mới không đi thôi Ủa mà hồi nãy mình từ chối có khi nào mình tự nói mình ngu không ta? Thôi kệ đi <laughs> Thôi kệ, đi đi đi đi đi đi À mà từ từ gì mà đi liền Bây giờ chẳng lẽ hai đứa mặc hai cái bộ đồ nhạc quê này đi Quả tham quan Nhật Bản tụi mình phải thay đồ không hiểu không? Ok Ủa, bộ này là bộ đẹp nhất của tôi rồi đó không nói chung là mình phải thay đổi ok bây giờ ừ. tôi năm một hai ba tụi mình cũng thay đổi nha ok hiểu chưa hiểu chưa ok rồi. luôn rồi chuẩn bị nè các bạn một hai ba cha bấm wow. các bạn thấy ủa phong ơi sao tôi thấy cái trên cái dưới nó được mà sao cái dưới cùng nó kỳ kỳ lắm ủa cái ủa cái, cái dưới cùng nó... là gì cái quần á ủa sao nó nhìn nó sao sao phong nó không có giống nhật bản Ủa trời ơi Tính ra là bà kêu là giống Nhật Bản Thì tôi mặc giống Nhật Bản lắm luôn rồi á Tôi thấy như thế này là đẹp lắm rồi á Trời ơi chơi gì nữa trời Sao cái quần này nó giống cái quần của ai á Sao tôi thấy nó giống ai lắm kìa Các bạn thấy giống ai không à, <laughs> bỏ, bỏ, đi. qua đi Ok các bạn Hiện tại thì mình đang gọi là hóa trang Nhưng mà Sumi Kitsu này một nhân vật cực kỳ nổi tiếng luôn đó Còn Phong thì à, một nhân vật gì Phong À, à tôi đang hóa trang thành à, bà bà nhìn thấy đó ở, ở phía trên là tôi đang mặc một cái áo của Nhật Bản nè còn bên dưới thì thôi tôi tôi tôi tôi nói nhỏ cho à, sim nghe nè tôi tôi nói nhỏ cho sim nghe nè ờ, thật ờ, ra ờ, là cái cái cái áo này á là do tôi mua còn cái quần ở bên dưới tôi đang mặc á thật ra do là sammy lần trước nó ra ngoài chợ á người ta bán sale ốp 50% phần trăm thế là nó mua tôi một lố luôn quá trời luôn giờ tôi mặc không hết luôn trời ơi trời cái gì rẻ đó nó mua tôi hết <laughs> trời đất ơi kỳ cục quá các bạn ơi và thôi không sao chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi thôi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng chịu hồi thần thú đi thôi ok phong chịu hồi thần thú nào ok trời tôi cũng thần thú nha đây thần thú của dạ. tôi nè đó chịu hồi wow. bùm <laughs> ok rồi ok đi thôi let's go con này đi cực kỳ nhanh luôn á chắc cũng tầm mà gọi là 8 tiếng nữa mới tới nơi trời đất ơi thông minh quá đi thôi nè let's go one hour later đó thân thân thân thân nhanh lên xem ơi rồi nè tới rồi trời ơi ông nói nhiều quá đó ra đó wow rất là đẹp oh. luôn wow. ui ông già noel kìa Wow Đó, ok đi vô vô xem thử này các bạn ơi Đó các bạn thấy không Trời ơi cái nhà này để coi coi mình coi thử nha ê xem ơi xem ơi xem xem có biết nhà này nhà của ai mà xem xem vào lỡ người ta quýnh mình rồi sao <laughs> không đây là cái vé voucher mình có thể gọi là có khả năng tham quan hết mà tôi bao mà à Trời vậy có nghĩa ơi. là mình vào đây mình có thể ăn được hết mọi thứ lính sĩ lính sĩ lính sĩ hả chị ờ, à, ừ, ok ok rồi. sang sang trọng lên sang trọng lên ok âm âm ừ. mà phong ông thấy cái mấy mấy cái mô hình này có quen quen không ôi tôi hỏi thật đấy quen lắm wow tính ra mấy cái mô hình này gọi là hiếm lắm nha trong làng hero à. team mình bán đầy luôn á à, đúng rồi á <laughs> tính ra cái này trong làng mình nhiều lắm luôn á sim trời ơi ta à thôi không sao chắc cách trang chị các bạn ơi ok đi tiếp theo ok qua bên mắt qua bên chỗ khác coi Ok ok Ồ oh, Trời cái chỗ này cái nhà thì con gấu này các bạn ơi Wow Nhìn đẹp chữ oh. ta Nhìn phong bông nhìn nè Tôi thấy nó nhìn wow. nó giống cái bánh kem của ta Phải không Ờ ok đi vô đi vô thử quay vô thử quay Wow Ôi cái này nhìn dễ thương vậy oh. Wow Ôi các bạn nhìn nè Đúng là phong cách Nhật Bản luôn á Ôi nhìn mấy cái hộp quà con gấu gấu này Phong Trời ơi dễ thương quá à ui cái hộp quà con gấu mà hồng này nhìn đúng dễ thương luôn á ô ờ. cái này trong làng hay hero team mình không có đâu trời mình phải lấy trộm về mới được trộm về trời đất ơi vậy luôn á ồ trời hay quá các bạn ơi ô mấy con thỏ nè ui cái này là hero team không có nè cái này chắc chắn là hero team không có nè sim ơi sim sao mấy con pikachu trong đây nhìn cái mặt của nó kiểu như tôi là ai đây là đâu <laughs> nhìn cái mặt nó kìa <laughs> nhìn bựa gì đâu pikachu bị ngáo các bạn ơi trời đất ơi ok tiếp theo là gì đây Ủa chỗ giặc vũ Á quần này các bạn ơi Wow, phong cách Nhật Bản quá oh. ha Uầy, đầu tư quá à. Em mà tôi nói thật sao mấy cái này quen quen quá à Ờ, cái này nhìn quen ghê luôn Cái này nhìn giống như là mấy cái giỏ đồ ăn trong siêu thị của bọn mình hay sao á Nhìn quen gì đâu luôn trời Ủa sao trong này đi nó kỳ quá Đi ra sao, sao? nó chơi Nó chơi quá các bạn ơi Ôi, tao trượt mình luôn kìa tao trượt mình ra ngoài luôn xem ơi nó đầu tư quá các bạn ơi thôi đúng là nhật bản có hàng nhật bản có khác nha các bạn đó cây ra các bạn ơi cho đi một hồi nó trượt ra tậu tận đầu kia đúng không ok các bạn đây là cửa hàng vậy đi vô xem thử nha ok Ồ, đây là à đây là chỗ cắt tóc này phong ơi wow, wow. trời ơi tôi tôi tôi đoán nha cái chỗ này chính là chỗ mà Ron thù nhất trên đời <laughs> đúng không bởi vì Ron là một người rất là sợ bị bị bị, bị cắt trời ơi ông cắt cái đầu à. cái là xong luôn á trời ơi okay. trời Ủa? Ủa sao lại có con chuột chuỗi này nó ở đây vậy? What the hell? Ê, What? con chuột chuỗi này nó mới cắt tóc xong này nhìn cái đầu nó kìa. <laughs> Trời ơi yêu. Giờ tóc màu vàng nữa. chuột bán đồ ăn nhanh nè. Wow. wow ok trong này có gì đây ôi nhìn nó cũng hay ghê ha Uầy. ở, ở ở ở bên nhật bản á tôi nghe nói là người ta nổi tiếng nhất là mấy cái đồ ăn bán ở, ở ngoài đường luôn á nhiều đồ ăn ngon lắm luôn á trời wow. ok đi tiếp theo nè ok Á, à, có mấy cái chỗ xe xe này phong biết cái xe này bên Nhật Bản đúng nổi tiếng luôn á. À biết biết, tôi biết cái này nè, cái này mình leo xong mình nhúng nhúng nhúng nhúng á. Ờ à, đúng rồi, nhưng mà cái này không nhúng được ha, biết. Ok, tiếp theo nè Phong. Ông làm gì vậy? Ờ, tôi không có làm gì đâu ờ, Thôi đi, đi tiếp, đi tiếp Trời à. <laughs> đất ơi, tôi biết sao luôn Ok, cái này <gasps> Ô, thảm bay nè Phong ơi <laughs> Ủa, bay gì kỳ vậy? tôi tôi đang tôi đang ở bên Nhật Bản hay là tôi đang ở bên gọi là Ấn Ấn Ấn Ấn Độ Alibaba wow. với 40 tên cướp mà sao có thảm cái thảm bay đây vậy? Ôi, cái thảm này quá các bạn ơi Ôi cái thảm đẹp lắm luôn á Phong Wow Wow, cái thảm này mà mua về cho anh dịch là hợp lý luôn rồi. Ôi, trời, ủa cái bệ tắm này to quá bà ơi. quay hợp lý lắm luôn á. Trời, cái này ba người cũng được á. Ok. quay cái con này là con gì nhìn ngầu quá vậy? Ê, con này Hero Team có có không vậy? Hay có, con này bán đầy trong làng Hero Team mình luôn nè, à. sản xuất tại Trung Quốc. Tính ra trong đây là ừ, tính ra thôi tôi ở ở làng Hero Team cho rồi. Ôi, ôi, ôi, cái mon trong đây nữa nè Ồ, ê, wow. xem ơi Xem, ơi. lại là con Pikachu tôi đang ở đâu đây <laughs> Oh my <laughs> god Ơi hoài luôn á à Hoài Phong, ê nhìn cái, cái, nhìn cái giường, nhìn cái giường rồi nè Trời đất ơi, tự tính quá à Trời ơi, cái giường này mua về tranh Dịch là hợp lý luôn á trời Trời đất ơi, rất là hợp lý đó các bạn thấy không? Đó, ờ, đúng là đồ Nhật Bản nó cũng ta cao quý hết trơn á Ok, bên này là gì đây? <gasps> Ồ, Phong ơi nhìn nè ôi món nhật bản nè cái này cái này người ta gọi là cái gì ta bánh à, bánh bánh mochi đúng không à, đô, à, mochi với dango ôi wow. các bạn ơi, đúng chất nhật bản này ôi phong phong bấm bấm f 5 cái cạnh này này rất là hợp với hai tụi mình luôn nè wow <laughs> kiểu nhật bản mình đang mình đang ăn luôn á đúng kiểu mình đang đứng mình ăn luôn á wow à, này chụp làm thâm rất là đẹp luôn các bạn nhá xin chào các bạn hôm nay à, bọn tôi sẽ cùng nhau quay một tiết mục đó chính là bọn tôi sẽ quay tiết mục cái tiết mục gì mà ta hay hay hay hay ăn mà rột rột rột á xin người ta gọi là gì ta à mukbang mukbang mukbang đúng rồi à, ok dạ chúng tôi sẽ vâng. cùng nhau ăn nha các bạn ok rồi nào nào nào, ăn luôn các bạn luôn không người ta mukbang người ta ăn đồ ăn chay ăn bàn đâu không mình phải làm lạ hơn người ta thì người ta mới thích hiểu không người ta mới coi nhiều hiểu không đó ô trời ơi phong ơi nhìn đồ đồ hải sản nè ôi đồ tươi đồ tươi trời ơi cái này ngon nha cái này phong rất là thích luôn các bạn ơi ui ô cái này gì nè cái này là gì tờ đồ báo nước tự động nè ui nó đẹp gấp đôi cả làng heo tim luôn phong Wow, chất thật sự luôn á Tính ra tôi mà ở ở bên đây ha là bảo đảm là tôi sẽ tăng cân dèo dèo luôn Bởi vì tôi muốn uống cái gì tôi ra tôi bỏ tiền vô tôi mua được ờ, Rồi khỏi cần ra siêu thị Trời đất ơi cái gì đây gia đình chục chuỗi à <laughs> Thợ, thợ, thợ, thợ cắt tóc Trời đất ơi À đây Phong, đây là trước khi cắt tóc và sau khi cắt tóc Sau khi cắt tóc là chọc lóc luôn <laughs> Chọc lóc luôn Ôi, <laughs> mấy ghế đẹp quá ta Trời đất ơi, thích quá à hình như trong đây là chỗ người ta bán mấy cái đồ à, mà để trang trí trong nhà hay sao sim ơi hình như tổng thể luôn các bạn ơi ui thích ghê á đúng là đồ của nhật bản có khác đồ xịn đồ xịn nha các bạn chỗ ăn nhẹ bên nhật bản này không để coi coi Mm. Ôi sao chỗ này trống trơn vậy <laughs> Ủa, Trời Ủa sao kỳ vậy Ê Sim ơi tính ra tôi để ý nha Cái chỗ mà nó bán tạp hóa thì nó có quá trời đồ ăn Còn cái chỗ nó bán ờ. đồ ăn thì vô không có gì hết trơn luôn á trời à, đây, đây, đây, đây, đây, đây, Là dạ, tôi biết là Phong rất là thích luôn nè Trời Đồ Phong tươi, đồ tươi Ảo luôn các bạn ơi Đó Trời ơi, đúng là đồ Nhật Bản ấy mà khoan khoan, khoan. Không, không được, không được Tôi, tôi là cá heo cho nên tôi sẽ không không không ăn không ăn cá đâu Không, không, không, không Rồi, cá, không cá Chắc không ba cá heo phải có nhờ cá để sống mà Wow Ôi, bên này cũng có mấy cái chỗ khác này Phong có mũi tên đi tới nè Tên chỉ Ôi. gì nè Hình như cái này là quán rượu hay sao Sim ơi à, Hình như quán rượu á Ôi cái này là hai tụi mình nhậu ở đây hợp lý á Phong Ồ oh, <laughs> quán Ôi. rượu nhậu Wow Nhìn đúng Ôi. kiểu chất của Nhật Bản luôn á Wow ờ, cái, cái phong hình như là thường thường người ta người Nhật người ta nhậu á Ông ông đứng bên kia nè Đấy, y chao luôn, bụi F5 nè Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm múc bang phiên bản gọi là nhậu không cái này nhậu ai không được thôi thì ok thì phong cho mình một cái cảm nhận hôm nay phong đi bên nhật bản như nào những mô hình ở bên nhật bản phong thấy như nào Hử? trời ơi hôm nay á tôi đi nói thiệt là vui ơi là vui luôn nhưng mà tôi có cảm giác như là ở bên đây nó, nó, trộn giữa gọi là nhật bản trộn thêm trung quốc trộn thêm à, gọi là châu âu trộn thêm châu á trong khi gì nó trộn tùm lum la vô hết luôn cái gì cũng có hết ok bây giờ phong được đứng đứng cạnh tôi đặt đứng cạnh tôi đi đứng cạnh đi vô đó <laughs> đi vô đó không vô được tôi tôi à, tôi dạ, tôi, dạ, tôi, tôi, tôi, tôi, rồi ok ok các bạn thì video gọi là tham quan những mô hình của nhật bản của mình với phong cận như này thôi thì các bạn thấy như nào thì các bạn đừng quên bình luận phía cho mấy biết nha mình sẽ để uid map này ở dưới các bạn nào muốn tham quan những mô hình của nhật bản nha ok còn bây giờ thì ba ba mọi người chúc mọi người ngày thật tốt đẹp bye bye à nhá bye bye yêu anh em phải dạ, rồi